tiếp lời khuyên số 7 cái này vui này cái số 7 tránh xa những lời khuyên đầu tư <laughs> tức là bạn sẽ bảo ồ vậy hả vậy thôi khỏi xem clip này nữa xong nhanh đúng không tránh xa những lời khuyên đầu tư lời khuyên đầu tư á khác ý cái ý cái lời khuyên số 7 này muốn nói lời khuyên đầu tư ở đây là những cái Xin chào chào mừng bạn đã quay lại với kênh của phạm minh hoàng ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề lúc nào cũng rất thú vị đúng không luôn luôn rất thú vị hôm nay nó sẽ là những cái lời khuyên dành cho những người mới đầu tư mới tham gia vào cái sân chơi thị trường tài chính và cái sân chơi tài chính nhưng nếu bạn bảo là ô vậy video này có thể không dành cho mình thì hãy nghĩ lại tại vì nếu bạn đã tham gia vào cái sân chơi tài chính này lâu rồi mà bạn vẫn chưa kiếm được tiền mà bạn vẫn lỗ thì bạn nhất định phải xem nó và bạn sẽ biết là vấn đề của mình ở đâu ok thì ờ, ok bắt đầu vào video ha thì uh, đầu tiên cái cái tài chính thì nó rất là thú vị rồi đúng không nhưng bạn có biết có tới bốn cách học bốn cách học đầu tư bạn có học đủ bốn cách chưa có bốn cách học đầu tư nếu mà bạn chưa biết đầu tiên bạn sẽ chia sẻ với bạn bốn cách học để làm sao nâng cao phát triển bản thân mình lên à, bốn à, cách học đầu tư đó là đầu tiên số 1 quan trọng nhất đó là bạn phải đọc sách bạn phải đọc sách đây này bạn có thể nhìn lướt lướt thấy một nửa cái mình một đống sách ở đây riêng sách về tài chính mà phải đọc khoảng 100 quyển là ít rất nhiều ở đây có những quyển sách giấy quyển ebook tùm lum ở đây tất cả những đầu sách nổi tiếng mình đều phải đọc mình đọc để mình hiểu cái tư duy của họ mình tìm cái điểm chung của họ bạn nhớ nhá đọc để hiểu cái tư duy của họ tìm cái điểm chung của họ tại vì thành công thì để lại dấu vết hãy tìm những điểm chung của họ họ đầu tư như thế nào họ có lời mình đầu tư như thế nào mà mình bị lỗ nếu mà bạn đã đầu tư lâu rồi còn nếu bạn đầu tư mới bạn là một người mới tham gia rất tuyệt vời hãy đọc sách à, số 1 cách học số 1 là hãy đọc sách tiếp cách học số 2 đó là mình bạn hãy theo dõi những tờ báo về đầu tư những cái chuyên trang về đầu tư như kiểu cà phê F, cà phê bit bạn sẽ học được rất nhiều từ đó bạn sẽ bắt đầu quen với cái thế giới tài chính và vì á, mỗi một gọi là mỗi một thị trường mỗi một thời điểm mỗi một giai đoạn nó sẽ có những cái sự khác nhau vì thế bạn đang ở thời điểm nào thì bạn phải học bạn phải đọc báo các cái báo về tài chính về đầu tư ở thời điểm đó vì thị trường tài chính nó còn bị ảnh hưởng bởi thị trường thế giới nữa thị trường tài chính Việt Nam chứng khoán Việt Nam hay là các thị trường tài chính nó đều bị ảnh hưởng bởi cái tình hình chung của thế giới chiến tranh thương mại rồi biến động rồi chiến tranh các thể loại chiến tranh và các thể loại ảnh hưởng đấu đá nó đều có ảnh hưởng đến thị trường tài chính nên bạn muốn đầu tư bạn phải nắm được tình hình hiện tại nó đang như thế nào ok cái học thứ hai hãy đọc các tin tức về đầu tư ha tiếp cái học số 3 đó là cái thứ mà bạn đang học bạn hãy xem những cái video những cái video chia sẻ kiến thức ở trên mạng nhưng hãy nhớ xem có chọn lọc xem có chọn lọc phải xem cẩn thận xem có chọn lọc và tại vì nó có rất nhiều thứ hỗn loạn hãy tìm cho mình một cái phương pháp tìm hãy tìm cho mình một người mà chia sẻ phương pháp nào đó mà bạn thấy phù hợp với phong cách của bạn thì hãy xem nó xem nó và kiểm chứng xem nó và thực hành xem nó và làm thử xem kết quả nó như thế nào ok đấy là cái học số 3 và cái học số 4 thì đơn giản rồi bạn có thể đăng ký một cái lớp học nào đó có thể là học chuyên sâu trong trường hay là học ở bên ngoài có rất nhiều lớp học nhưng mà trước khi đăng ký học hãy nhớ kiểm tra xem khả năng của người dạy như thế nào họ có làm được những cái gì mà họ nói hay không ok rồi đó là bốn cách học vậy chín cái lời khuyên mà đầu tư tài chính nhất định phải nhớ nếu mới bắt đầu hay nếu bạn đã là người đầu tư lâu năm mà không kiếm được tiền thì hãy nghe kỹ bạn sẽ thấy vấn đề của mình ở đâu à, đầu tiên lời khuyên đầu tiên dành cho người mới bắt đầu là tiết kiệm đầu tư tài chính liên quan gì đến tiết kiệm tất nhiên rồi nếu bạn không có tiền thì bạn không đầu tư được bởi vậy cái kênh của hàng nó mới là kiếm tiền phát triển bản thân rồi mới đến đầu tư à vì bạn phải có tiền thì bạn mới đầu tư được nếu mà bạn đầu tư với hai ba triệu với gọi là 4 5 triệu ok bạn có thể từ từ đầu tư để bạn lấy cảm giác thị trường nhưng bạn không thể nào mà tạo ra cái tài sản sinh lời nhiều từ nó bạn phải biết kiếm tiền bạn phải gọi là kiếm được nhiều tiền vì cái kỹ năng của bạn cái kỹ năng kiếm tiền của bạn nó sẽ giúp bạn mang lại nhiều tiền hơn còn nếu mà bạn muốn kiếm tiền từ chứng khoán thì bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào đó bạn phải đọc cả trăm quyển sách được thực hành phải rất nhiều yếu tố khác nó không dễ dàng ok đó là số 1 là tiết kiệm hãy tiết kiệm thu nhập của mình để có tiền để đầu tư để làm quen dần với thị trường số 2 số 2 vừa mới nói rất là nhiều rồi đúng không mình phải đọc sách đọc sách để biết gọi là uh, định giá cổ phiếu rồi biết chia cơ cấu tiền rồi biết phương pháp đầu tư rồi biết một tỷ thứ bạn đọc được bao nhiêu quyển sách rồi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách rồi nếu bạn đã đầu tư lâu năm rồi hay là bạn nghĩ không cần đọc sách cũng đầu tư thành công nếu vậy bạn đã thành công chưa khó đúng không? video này có thể khó xem có thể nghe có thể cảm thấy khó chịu khi mà người gọi là cảm thấy nhột đó nhưng mà có những cái sự thật thì thường mất lòng và có những sự thật mình nếu mà nếu mà bạn xem mà bạn chấp nhận được thì bạn sẽ tốt đẹp lên đó là cái phải muốn chứ không phải là mình cứ nói những cái lời hay ho mình cứ nói những cái thứ đẹp đẽ xong rồi cuối cùng sao rồi cuối cùng chả giải quyết được vấn đề gì cả mình không có hiệu quả không có mang lại hiệu quả gì cả thì đó không phải là thứ mà muốn đâm ra nếu mà bạn chưa đọc sách bạn chưa nghiên cứu những tài liệu về đầu tư thì hãy bắt đầu nghiên cứu đó là đối với người cũ còn đối với người mới chắc chắn là bạn phải đọc rất nhiều bạn phải học rất nhiều thì bạn mới biết đầu tư thế nào bạn mới biết được tư duy của những nhà đầu tư thành công họ làm gì họ cách họ tư duy khi mà họ chọn một công ty như thế nào cách họ tìm kiếm thông tin như thế nào họ xem báo cáo tài chính họ xem phần nào mỗi kiểu công ty xem cái gì rất nhiều thứ đúng không số 2 hãy đọc nhiều sách đọc càng nhiều càng tốt ok tiếp cái số 3 này cái số 3 là cái quan trọng này. rất nhiều người mắc phải đặc biệt là với những người đã đầu tư lâu năm mà không có lời đấy là không suy nghĩ kỹ mua tại vì ơ có sóng rồi lên gọi là gì lên lên tàu anh em lên tàu anh em lên tàu tàu gì mà tàu mình còn không biết cái cổ phiếu đó nó kết quả nó như thế nào như thế nào mình nghe hô một cái mình chạy theo thế là mình bị lỗ đâm ra đó là một cái cơ bản nhất mà để mà gây lỗi cho mình đâm ra nhớ đừng hãy suy nghĩ thật là kỹ càng đừng vội vàng mua một cổ phiếu khi bạn chưa gọi là chưa nghĩ gì cả hay là chỉ thấy hô hào là mua còn với nhà đầu tư mới ok vừa rồi là bạn đã hiểu được rất nhiều điều đúng không có một cái lưu ý như thế này ông Warren Buffett ông bảo rằng sau khi suy nghĩ hãy suy nghĩ lại thêm lần nữa và nếu như bạn chẳng thể viết ra giấy vài lý do mua cổ phiếu thì đừng nên mua nó nhớ nhé suy nghĩ rồi mình phải nghĩ lại và mình phải viết ra xem là ồ mình mua vì uh, cái cái cổ phiếu này thấy là báo cáo tài chính tốt này làm ăn mấy quý gần đây tốt này à, cả bốn quý vừa rồi kết quả kinh doanh đều tốt và lợi nhuận sau thuế đều tốt hay gì đó ROE tốt các thứ đó bạn có ghi được những cái đó ra không bạn có còn là bạn có biết được những cái đó bạn có hiểu hết những cái đó không cái đấy là cái quan trọng nhớ nhá hãy suy nghĩ thật kỹ tiếp cái số 4 cái số 4 này là một cái cũng vui nhưng mà nhà, nhà đầu tư mới thì có thể là cần giờ đó là thực hành thật nhiều thực hành thật nhiều thực hành thật nhiều mới đầu nếu mà bạn còn nhát tay thì bạn có thể tạo một cái tài khoản chứng khoán ảo để bạn tập chọn định giá công ty nhưng theo như Hà thì thôi mở luôn cái tài khoản thật đi bỏ vào đấy mấy triệu rồi thực hành cho nó gọi biết sao tại vì Hà đã gặp rất nhiều người họ thực hành với tài khoản ảo họ gọi là họ cảm tưởng như là họ vô địch họ đánh lời lỗ lời rất ok tại sao tại vì tiền ảo mà đâu có tâm lý gì đâu có bị cái gì đâu đâu có chi phối nhưng ví dụ bạn chưa có nhiều tiền bạn bỏ vào đó 10 triệu lúc này đồng tiền đi liền không ruột đúng không đầu tư một cái là xót xa là phải cân đo đong đếm là phải gọi là gọi là cân nhắc kỹ càng thì tốt nhất ban đầu để thực hành hãy bỏ vào khoảng 10% số tiền của mình có 100 triệu thì bỏ vào đó 10 triệu thử nghiên cứu mua thử cảm giác phim feeling xem lên xuống như nào xem mình có biết cơ cấu vốn này nọ chưa cái này người mới thì cần còn người cũ thì sao người cũ bạn thực hành rất nhiều rồi đúng không bạn bảo là ô tôi đã mua một cổ phiếu bao nhiêu rồi trời nói cái này là thừa nhưng mà bạn thực hành cái gì bạn chỉ đơn thuần là mua bán hay bạn thực hành theo một phương pháp nào đấy có phương pháp không hay chỉ đơn giản là ừ, cứ mua bán tán loạn thôi cái mua bán tán loạn đấy không phải là thực hành cái đấy chỉ đơn giản là mình đang chơi một trò chơi thôi trò chơi đó gọi là chứng khoán à, và trò chơi đó nếu mà mình không có phương pháp mình không có cái điều tiếp theo thì nó sẽ rất nguy hiểm mình đó là lý do tại sao mình bị lộ. bây giờ mình sẽ tới cái tiếp theo cái số 5 cái số 5 cái số 5 là gì cái số 5 là xây dựng danh sách đầu tư hãy chọn ra những cái danh mục cổ phiếu đầu tiên nếu mà bạn chọn thì đầu tiên mới vào mới phân tích mới bắt đầu thì hãy chọn những cái công ty mà nó to một chút nó blue chip một chút nó dẫn đầu ngành một chút hoặc nó thứ hai thứ ba ngành một chút để mình còn biết là làm ăn thế nào là tốt làm ăn thế nào là không tốt mình còn nhìn thấy giá tăng giảm như thế nào đó mình còn nhìn thấy kết quả kinh doanh tại vì thường công ty lớn thì các thứ nó sẽ minh bạch hơn những công ty nhỏ và bạn tập với cái việc chọn cổ phiếu cái lời khuyên số 5 này là dành cho những người mới tập cái việc chọn cổ phiếu của mình chọn cổ phiếu sao cho nó gọi là khi mà bạn đầu tiên bạn từ những công ty tốt này bạn chọn ra được những công ty tốt hơn ví dụ nhá ví dụ mình nên chọn khoảng 5 10 công ty mới đầu á 10 công ty xong rồi mình rút lại mình mới bắt đầu mình chọn 5 công ty thôi 5 công ty thôi và mình thử mua cổ phiếu của 5 công ty đấy mình xem kết quả nó như thế nào mình xem cái phân tích của mình nó tới đâu và tất nhiên là đây chỉ là một cái video cơ bản thôi còn nếu mà bạn muốn xem những cái kỹ càng hơn chọn công ty và điểm mua bán được cơ cấu vốn hãy xem những cái danh mục video khác nào, nó sẽ hiện ở đây nó sẽ tinh ở đây ok đó nhớ nhá xây dựng danh sách cổ phiếu cho mình là cái lời khuyên số 5 tiếp cái lời khuyên số 6 này nếu mà mình mới tham gia thị trường thì mình phải nên biết là mình nên nắm giữ cổ phiếu một thời gian tương đối một chút chứ không phải nhanh mua ai bán mình sẽ toán loạn nên mình sẽ không hiểu điều gì đang diễn ra tại vì thị trường á, theo như ông Ben Jamin Graham ông bảo thị trường là thằng thần kinh trong ngắn hạn có nghĩa là nó sẽ điên cuồng nó sẽ náo loạn nó sẽ không thể hiểu nó không thể lý giải nó nó mới là thị trường chứng khoán còn nếu mà nó có thể dự đoán nó có các hình mẫu nó có các mô hình hết thì ai cũng giàu hết rồi bạn không đó đâm ra nếu mình mới tham gia vào thị trường mình hãy sẵn sàng để giữ cổ phiếu đó 6 tháng một năm để tránh xa những cái biến động của thị trường và mình biết cách phân tích cổ phiếu tốt mình thấy nó tiềm năng thì mình giữ sáu tháng một năm mình sẽ rất khó để lỗ lúc đó bạn mới bắt đầu hiểu thị trường chứng khoán vận hành như thế nào còn đừng nói mới tham gia một hai tháng có lời rồi ờ, là mình đã hiểu thị trường chưa có đâu ít nhất bạn phải trải qua một năm bạn phải trải qua những cái sóng lên xuống một năm mới đủ các sóng lên sóng xuống rồi đi ngang rồi các thể loại à, ok là quyển số 6 ít nhất hãy chuẩn bị khoảng thời gian nắm giữ tương đối 6 tháng đến một năm còn nếu mà bảo nắm giữ vài năm thì khó luôn mình nhìn thấy nó đau đau đau đau xuống là mình sợ mất hồn nhưng mà nếu mà bạn chọn đúng những cổ phiếu tốt thì 6 tháng một năm là ổn ok tiếp lời khuyên số 7 cái này vui này cái số 7 tránh xa những lời khuyên đầu tư <laughs> tức là bạn sẽ là ồ vậy hả vậy thôi khỏi xem clip này nữa xong nhanh đúng không tránh xa những lời khuyên đầu tư lời khuyên đầu tư á khác ý cái ý cái lời khuyên số 7 này muốn nói lời khuyên đầu tư ở đây là những cái suối ấy mua con này đi ấy mua con kia đi ấy mua con nọ đi tốt nè tại vì á đôi khi một người bảo bạn mua cái này chỉ vì họ đang giữ cái cổ phiếu đó họ muốn bạn mua vào để đẩy giá cổ phiếu lên hoặc họ đang giữ cổ phiếu đó họ muốn bán ra họ kêu bạn mua vào để họ có người mua để họ bán ra nhớ nhá đừng nghe ai bảo em mua con này đi mua con kia đi vì vốn dĩ trên thị trường chứng khoán nếu mà bạn đi hỏi bất kỳ ai ai cũng sẽ có cho bạn một mã cổ phiếu để mua và nếu mà ai bạn cũng nghe thì bạn chắc chắn là bị lộ thề luôn thử đi rồi biết ok tiếp số 8 đây là cái quan trọng nhất nếu mà ai đã đầu tư lâu năm rồi còn kiên nhẫn ngồi dưới đây thì đây là đáp án của bạn đầu tư phải có hệ thống và hệ thống tất nhiên là hệ thống phải có hiệu quả thì bạn mới có lời còn nếu bạn đầu tư mà bạn không có hệ thống bạn cứ thích thì mua thích thì bán không biết lúc nào nên tham gia thị trường lúc nào nên giao dịch lúc nào nên ngừng lại lúc nào mua lúc nào bán thì chắc chắn là lộn bạn phải hình thành cho mình những cái quy tắc những cái thời điểm như vậy thì bạn mới biết và những cái đấy nó phải hiệu quả thì bạn mới đầu tư bạn mới có lời được còn nếu không nếu mà mình chỉ đơn giản là ok tôi sẽ mua ở đáy và tôi bán ở đỉnh thế là tôi có lời rồi thì khó lắm thì khó lắm à hoặc là mình nghĩ là ok mình sẽ theo các đội theo các đội theo đó an tàn gì đó để mình có thể thưởng ké một ít thì cũng khó lắm nếu mà bạn đã đầu tư vài năm bạn nghe bạn sẽ hiểu những gì mà nói vốn dĩ có lời không dễ mà tới lúc có lời rồi giữ được tiền nó lại còn khó hơn gấp nhiều lần ok nếu bạn là một người mới thì hãy bắt đầu thiết lập cho mình những quy tắc quy tắc nên chọn công ty như thế nào nên cơ cấu tiền như thế nào nên ra vào thị trường như thế nào và hãy tìm lại những video cũ của Hoàng nó sẽ hiện cái link ở đây có rất nhiều những video Hà đã nói riêng về cơ cấu tiền rồi chọn công ty rồi các thể loại xem báo cáo tài chính các thể loại ha ok đó là lời khuyên số 8 lời khuyên số 9 là gì số 9 the last is the best số 9 hãy học hỏi không ngừng kiến thức luôn luôn cần cập nhật kiến thức luôn luôn cần rèn luyện kiến thức luôn cần học hỏi và kiến thức luôn cần thực hành hãy học hỏi không ngừng cải tiến không ngừng điều gì bạn áp dụng nó lỗ nó mất tiền thì hãy bỏ nó đi điều gì bạn áp dụng thấy nó có hiệu quả thì hãy giữ lại còn nếu bạn áp dụng mà bạn thấy lúc lãi lúc lỗ lúc kiếm được tiền lúc không kiếm được tiền thì hãy nghĩ tại sao bạn áp dụng cái đó nó lúc mà bạn áp dụng cái điều gì xảy ra ví dụ như bạn áp dụng một cái phương pháp mua bán cổ phiếu nếu cái phương pháp đó lúc thì có lời lúc thì không có lời thế bạn có biết lúc có lời là bạn mua cổ phiếu nào không bạn có biết lúc có lời là thị trường nó đang ở cái giai đoạn nào không đó rồi lúc bạn lỗ là bạn đang ở giai đoạn nào của thị trường bạn mua cổ phiếu nào với cái phương pháp đó đó nếu bạn trả lời những câu hỏi đó bạn sẽ biết cái phương pháp của mình nó hiệu quả lúc nào và nó không hiệu quả lúc nào đó là cái quan trọng vì sao mình cảm thấy mình tốt nhưng mà sao mình cứ nghèo khổ biết vậy thì video này sẽ cho bạn câu trả lời à, nếu mà bạn đã từng nghe thì có một câu cổ nhân nói rất là thú vị đó là đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường đi vạn dặm đường không bằng gặp một vạn người gặp một vạn người không bằng có một minh sư chỉ lối minh sư chỉ lối không bằng tự giác ngộ bản thân à, chứ nhưng mà nhưng mà nói đi thì phải nói lại trước khi đi vạn dặm đường thì có phải mình phải đọc sách không mình phải đọc sách để mình biết là Ờ, đi sao rồi chỗ này sao chỗ kia sao nên đi chỗ nào đúng không rồi khi đi bạn dặn đường mình có hiểu biết mình gặp bạn một người mình mới học hỏi được mình mới không bị lừa dối không bị lợi dụng đúng không rồi mỗi người có một chút hay ho thì mới gọi là mới coi câu là đi một ngày đàn học một sàng khôn là vì như vậy quan trọng là mình đi với tâm thế nào đúng không mình đi với tâm thế là mình học hỏi hay mình đi với một tâm thế là ngao du phong thủy ngao du sơn thủy xem có gì hay có gì đẹp và nếu bạn để gặp một bạn người mà mỗi thứ học một chút không bằng có một minh sư chỉ cho mình đúng cái mình thiếu đúng cái mình cần đúng không và khi mà ở một cấp độ cao nếu mà mình giác ngộ cao như đức phật đức phật là cũng từng đi rất nhiều đọc rất nhiều đọc rất nhiều và có minh sư chỉ lối luôn nhưng cuối cùng khi học hết minh sư rồi thì đức phật ở cái mức độ là tự giác ngộ bản thân đấy là cái tầm cao nhất và mọi chuyện mọi chuyện bắt đầu từ đọc sách và không liên quan cả video này không nói về đọc sách ok video này sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện khác là tại sao mình lại nghèo nhưng mà vừa rồi là những cái cực kỳ quan trọng ok bây giờ video này là Hà sẽ chia sẻ với bạn một câu chuyện về một anh chàng này cảm thấy mình không mình không xứng đáng mình bị nghèo như vậy nhưng mà mình lại cảm thấy mình nghèo như vậy mình thấy mình nghèo cho nên là anh tới gặp một vị minh sư anh tìm tới một vị thầy và một vị thầy rất là đạo hạnh rất là có đức độ anh xin chỉ bảo anh hỏi là vì sao những người lương thiện những người tốt như con lại thường xuyên thấy khổ lại nghèo trong khi những người ác mà vẫn sống tốt như vậy anh hỏi cái vị thầy kia như thế vị thầy hiền hòa nhìn anh trả lời là nếu một người trong lòng cảm thấy khổ điều đó nói lên rằng trong tâm người đó có tồn tại những cái điều ác tương ứng thì mới thấy khổ và nếu một người trong nội tâm không có cái điều ác nào như vậy người này sẽ không có cảm giác khổ vì thế căn theo cứ căn cứ theo cái đạo lý này con thường cảm thấy khổ có nghĩa là nội tâm của con có cái điều ác tương ứng có không phải là một người lương thiện một người tốt thật sự mà những người con cho rằng là người ác cũng chưa hẳn thật sự là người ác một người mà có thể vui vẻ sống hay là ít nhất có thể nói cho người này không phải là người ác thật sự và anh ta anh chàng nghe câu trả lời như vậy cảm thấy rất là bị xúc phạm cảm thấy rất là không phục liền trả lời ngay rằng con là sao có thể là người ác được gần đây con rất là lương thiện mà vị thầy là khiêm nhường trả lời nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ con đã cảm thấy khổ có nghĩa là tâm đang tồn tại điều ác con hãy kể những nỗi khổ của con ra và sẽ cho con biết điều ác nào đang tồn tại điều ác nào đang tồn tại và anh chàng bắt đầu nói nỗi khổ của con thì rất nhiều có khi cảm thấy tiền lương thu nhập quá thấp đi nhà ở rất là chật chội không đủ động rất là bức bối và thường xuyên cảm thấy thua thiệt bởi vậy trong tâm thường cảm thấy không thoải mái và cũng rất là hy vọng mau chóng để cải tiến được tình trạng này nên đang nỗ lực rất nhiều rất nhiều nhưng mà vẫn không thấy kết quả đó và trong xã hội căn bản thì anh bảo căn bản trong xã hội lại có đầy những cái người không có văn hóa không ra gì cả nhưng mà lưng lại quấn bạc triệu rất là nhiều tiền và con rất là không phục một cái người trí thức văn hóa như con mỗi tháng lại chỉ được có một chút thu nhập lại được lương có vài triệu thật sự là cực kỳ không công bằng đi và người thân nhiều lúc nói không nghe lời khuyên của con con cảm thấy cực kỳ không thoải mái đó và cứ như vậy cứ như vậy anh chàng bắt đầu kể hết những cái nỗi khổ của mình cho vị thầy nghe và vị thầy gật đầu mỉm cười rồi trả lời trả lời anh chàng như sau thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống chính con và gia đình còn có cả phòng ốc để ở căn bản là không bị lưu lạc đầu đường xó chợ không phải đi ăn xin không phải không có một chỗ ngủ chỉ là diện tích nó hơi nhỏ một chút và hoàn toàn không phải chịu những cái khổ tâm đâu nhưng nhưng bởi vì nội tâm con có cái lòng tham đối với tiền tài và của cải cho nên mới cảm thấy khổ lòng tham là một loại ác tâm nếu con có thể vứt bỏ cái ác tâm đấy con sẽ không vì điều đó mà cảm thấy khổ nữa và trong xã hội bảo là trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài rồi con lại cảm thấy không phục cả đó chính là cái tâm đố kỵ đố kỵ cũng là một loại ác tâm con tự cho là mình có văn hóa nên cần phải có thu nhập cao đây là tâm ngạo mạn ngạo mạn cũng là một loại ác tâm cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao đây lại là tâm ngu si bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên nhân của sự giàu có kiếp này tâm ngu si cũng là một loại ác tâm ok bạn thấy clip hay nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông nha tiếp tục nào nếu mà bạn để ý ba cái vừa rồi chính là tham sân và si ở trong đạo phật tiếp tục ha vị thầy lại tiếp tục nói người thân không nghe lời của con con cảm thấy không thoải mái đây là không chọn lựa. dẫu là người thân của con nhưng họ vẫn có tư tưởng có quan điểm có suy nghĩ của riêng mình tại sao lại phải cưỡng cầu tư tưởng quan điểm của họ bắt họ phải giống mình không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi hẹp hòi cũng là một loại ác tâm và vị thầy tiếp tục mỉm cười lòng tham đố kỵ ngạo mạn ngu si hẹp hòi đều là những ác tâm bởi vì nội tâm của con còn chứa đựng những cái ác tâm đấy nên những cái thống khổ mới tồn tại những cái sự đau khổ sự nghèo khổ mới tồn tại nếu con có thể loại bỏ những cái ác tâm đó thì nỗi thống khổ sự nghèo khổ kia sẽ tự động tan thành mây khói và đem niềm vui cái sự thỏa mãn của mình đặt lên cái tiền thu nhập của mình của cái của mình nghĩ xem căn bản không thể chết đói không thể chết cóng những người giàu có kia thật ra cũng chỉ là không chết đói không chết cóng thôi căn bản mọi thứ là như nhau mọi thứ là như nhau vì thầy hỏi có đã nhận ra chưa có có hạnh phúc hay không dựa trên cái sự không dựa trên cái sự giàu có bên ngoài mà dựa trên cái thái độ sống của con người mới quyết định nắm chắc từng giây phút của cuộc đời sống với một thái độ lạc quan vui vẻ cần cù thay thế cho lòng tham sự đố kỵ sự ích kỷ nội tâm con người dần dần sẽ chuyển hóa dần dần thay đổi sẽ cảm thấy thanh thản hơn sẽ cảm thấy bình an hơn trong xã hội nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có còn hãy vì thế mà vui vẻ nên cầu chúc cho họ càng giàu có hơn càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng người khác đạt được mình phải vui như người đó là chính mình người khác mất đi đừng cười sự đau khổ của họ có người như vậy mới gọi là người lương thiện giờ nếu mà thấy người khác giàu mình lại thiếu vui đây chính là tâm đố kỵ và bạn có nhớ trong có những cái video khác bạn đã chia sẻ là mình không thể trở thành cái kiểu người mà mình ghét đúng không mình không thể trở thành người giàu có hạnh phúc khi mà mình nhìn thấy những người giàu có hạnh phúc mình cảm thấy ghét họ mình cảm thấy đố kỵ với họ tiếp nha vị thầy lại nói tiếp con cho rằng con có chỗ hơn người tự cho là giỏi đây chính là tâm ngạo mạn có câu rằng ngạo mạn cao sơn bất sinh đức thủy có nghĩa là sao nghĩa là ngọn núi cao mà ngạo mạn sẽ không tạo nên loại nước tốt người khi đã sinh lòng ngạo mạn thì đối với thiếu sót của chính bản thân mình sẽ như có mắt mà không chẳng vì vậy không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm có bao nhiêu thiếu sót có bao nhiêu sơ xuất thì làm sao để thay đổi trở nên tốt hơn được cho nên những người ngạo mạn sẽ tự đóng cửa chặt đứng cái sự tiến bộ của mình sự phát triển của mình ví dụ như mình xem một cái gì đó mình mà ơ ờ, tôi biết rồi à tôi biết điều đó rồi à tôi biết điều kia rồi sự ngạc mặt chính là tôi biết rồi sự ngạc mặt chính là tôi biết rồi đôi khi nó không phải là cái gì ghê gớm nó chỉ là ba chữ tôi biết rồi thôi và ngoài ra những cái người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát dần dần sẽ chuyển đến tự tin một người chỉ có thể nuôi dưỡng cái lòng khiêm tốn luôn bảo trì tâm hòa ái từ bi nội tâm mới có thể luôn cảm thấy tròn đầy cảm thấy đầy đủ cảm thấy an vui được tiếp này kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có kiếp này trồng dưa được dưa trồng đậu thì được đậu mà người thường không hiểu được cái nhân quả đó trồng dưa cứ muốn được đậu trồng đậu là muốn được dưa đây là sẻ hiện của sự ngu muội chỉ có người chăm học Phật pháp mới có được trí tuệ chân chính mới thật sự hiểu được nhân quả quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ nội tâm mới có thể thấu trỏ tỏ được rõ ràng từ đó biết làm thế nào chọn cái tư tưởng chọn cái hành vi chọn cái lời nói của mình cho phù hợp và người như vậy mới có thể theo ánh sáng hướng đến ánh sáng đến cái sự bình an đến sự an vui đến sự giàu có và sự hạnh phúc ok nếu mà bạn để ý bầu trời có bao dung hết thảy nên nó rộng lớn vô biên nó ung dung tự tại và bạn để ý mặt đất có chịu đựng hết tất cả mọi thứ nên mặt đất làm tràn đầy sự sống ta dẫn đạp lên đất ta đổ những cái thứ dơ bẩn lên đất hay là ta làm bất kỳ điều gì với đất mặt đất vẫn bao dung vẫn chịu đựng hết tất cả mọi thứ vạn vật vẫn đơn trồi nảy lộc một người sống trong thế giới này không nên tùy tiện xem thường hành vi lời nói của người khác dẫu là người thân của mình cũng không nên mang tâm cưỡng cầu phải tùy duyên tự tại tại vì mỗi người có mỗi cái nhân sinh có mỗi cái nhân quả có mỗi cái nghiệp của riêng họ và quan trọng là vĩnh viễn mình cần dùng cái tâm lương thiện của mình để giúp đỡ người khác nhưng giúp thì đừng cầu giúp thì đừng cầu người ta phải nhớ đừng cầu người ta phải đáp đền đáp đừng cầu người ta phải gì hết giúp chỉ là giúp giúp chỉ là giúp giúp họ chính là giúp bạn đừng cầu thì khi mà mình giúp mà mình cầu mình giúp mình lại cầu tài cầu lộc cầu các thứ thì cái đó nó lại rất là sai lầm nó đi sang một thứ rất là sai khác và điều cuối cùng vị thầy nói nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời bao dung vạn vật người đó sao có thể khổ đây vị thầy khả kính nói sau những điều này tiếp tục nhìn anh chàng với một ánh mắt đầy bao dung độ lượng và anh chàng sau khi ngồi im lặng một hồi lâu suy nghĩ xưa nay vẫn tự cho mình là một người rất lương thiện đến lúc này đến lúc này anh ta mới nhận ra trong mình còn có một con người rất xấu xa rất độc ác rất ích kỷ rất tham lam rất phù dung đúng không bởi vì tâm anh ta còn chứa những cái điều ác còn chứa những cái điều xấu như vậy nên mới cảm thấy nhiều đau khổ đến như vậy nếu mà không ác nếu mà nội tâm không ác không xấu thì làm sao khổ được đúng không cảm tạ vị thầy nếu mà không được người thầy khai thị chỉ bảo cho mình mình vĩnh viễn sẽ không biết được trong mình có một con người xấu như vậy tồn tại đó là cái lý do vì sao phải có một minh sư chỉ lối ok à ok thì à, có một cái câu chuyện kể rằng ở một vào một ngày nọ ở làng trài có một chàng thanh niên đi câu cá và trên đường về anh ta gặp một người ăn xin sắp chết đói anh thanh niên này có cái lòng thương cảm thế là thương tình cái người người ăn xin sắp chết đói đó anh bắt một con cá trong giỏ của mình vừa đi câu về cho người ăn xin anh cho người ăn xin một con cá và người ăn xin nướng ăn anh bảo người ăn xin là ông hãy nướng ăn đi thế là thoát được cơn đói và anh rất là vui rất là vui trong lòng vì và là mình vừa làm được một việc tốt trên đường về anh gặp ông bạn hàng xóm của mình và ngay lập tức kể lại kể lại câu chuyện này kể lại câu chuyện mình vừa làm được một việc thiện này giống như chúng ta trong cuộc sống chúng ta hay làm một việc thiện là rút tiền ra cho người này người kia thì cái câu chuyện con cá này nó cũng giống như vậy ha và cái diễn biến tiếp theo đó là anh hàng xóm lắc đầu bảo ôi cậu làm vậy không chắc đã tốt tại sao anh kia mới hỏi tại sao anh này giải thích là không chỉ cho cá cậu nên cho người ăn xin cần câu để ông ta tự mình kiếm sống không tin ngày mai cậu quay lại đi sẽ thấy người ăn xin nó vẫn bị cơn đó hành hạ vẫn làm chỗ đó cho mà xem anh hàng xóm nói như vậy và ngày hôm sau à, anh thanh niên mới rủ thêm cái bạn hàng xóm của mình cùng đi câu khi trở về thì đúng như là anh hàng xóm hôm qua anh nói là hai người gặp lại người ăn xin đang nằm ở trên vệ đường đang nằm trên vệ đường và anh thanh niên cái anh hàng xóm này lại cho người ăn xin cá và còn anh hàng xóm thì cho người ăn xin cái cần câu tức là một người lại cho con cá một người lại cho thêm cái cần câu nữa để bảo là ông không được rồi ông tự câu cá đi tôi cho ông con cá nốt ngày hôm nay rồi mai ông tự câu cá ông ăn là xong khỏe không bị sợ bị chết đói thế là cả hai rất là vui vẻ rất là đi về vì trong lòng đã làm được một việc thiện rất là vui trên đường về lại gặp một anh bạn khác cũng cùng xóm cả hai bắt đầu vui bắt đầu kể cho cái anh cùng xóm kia nghe vì sao vì gọi là chắc chắn lần này là cái ông kia ông sẽ tốt lên chắc chắn là ông sẽ không bị chết đói nữa cả hai vừa làm được một việc rất là tốt nhưng cái anh bạn thứ ba này lại nghe lại lắc đầu bảo các cậu làm vậy chưa cho người ăn xin cần câu nhưng mà nếu mà cậu không chỉ cho ông ta cách câu thì làm sao mà ông ta câu được cá đúng không không chỉ cách làm không chỉ cách câu làm sao mà câu được cá ngày mai trở lại lại thấy ông vẫn bị đói cho mà xem đó và thế là hôm sau hôm sau hai anh chàng mới quyết định rủ thêm cả cậu bạn thứ ba kia đi đi câu xong rồi đi về xem có còn gặp ông nằm ở đấy không tại vì đi câu thì đi sớm mà ông thì tới chiều hay tới trưa ông mới ra đấy ông nằm đó thế là khi tới một ngày thứ ba ba anh chàng đi câu về xong kết quả là đúng như cái lời anh chàng kia nói lại gặp người ăn xin ông lại nằm còng queo ở bên vệ đường lại thấy lúc nào đói thấy muốn xỉu luôn rồi thế là anh thanh niên đầu tiên lại cho con cá anh thanh niên thứ hai lại sửa lại cần câu và cái anh mới này thứ ba này thì chỉ tỉ mỉ phương pháp câu làm sao mắc mồi làm sao cá nào ăn mồi gì rồi nên câu loại cá nào rồi nên câu ở vùng biển nước như thế nào rồi khi nào thì lên thấy cá cắn câu khi nào không nó chỉ tất tật ngồi chỉ mãi cho ông gọi là cho ông hỏi ông hiểu chưa ông hiểu không ông biết chưa ông biết rồi đó lúc đấy cả ba anh chàng này mới gọi là đi về trong một cái tâm trạng đầy hưng phấn tâm trạng đầy vui vẻ tin chắc là từ nay là không sợ người ăn xin sẽ không sợ bị đói nữa và tin chắc là chúng ta đã làm được một việc cực kỳ tốt đúng không vì mình vừa mới mình cho họ cả cái tức thời này, giúp họ giải qua cơn đói này cho họ công cụ chỉ họ cả kỹ năng câu cá không cho cả công cụ đấy cần chỉ cả kỹ năng câu cá luôn thì còn gì nữa đâu mà không tốt chắc chắn là ông sẽ tốt đúng không khi ba người về ba người lại gặp một cái lão ngư trong làng là một cái người gọi là người từng trải gọi là rất là nhiều kinh nghiệm đã gắn bó hầu như là cả đời với cái nghề câu cá rồi và cả ba rất là vui rất là hào hứng kể cho ông lão nghe ông nghe kể ông lão nghe là cái chuyện là giúp người ăn xin nhiều ngày qua như thế nào ba ngày qua giúp người đó như thế nào và ông lão ngư này ông nghe ông ngẫm nghĩ một chút rồi ông lắc đầu ông các cậu làm đúng nhưng mà lão nghĩ là chắc chưa chắc đã đủ đâu lão chỉ sợ còn thiếu một cái điều quan trọng hơn các cậu chỉ cho người ăn xin công cụ kỹ năng và phương pháp nhưng mà tôi tin người ăn xin này vẫn đói mai vẫn sẽ đói cho bà xem các cậu biết tại sao ông lão ngư ông mới hỏi thế là ba chàng trai lại ngơ ngác lại ngơ ngác nhìn nhau thả thốt của sa kỳ vậy mình đã cho con cá là tuyết bữa đói rồi mình đã chỉ cho câu cho cái công cụ lái cần câu rồi mình lại chỉ cho cả cái kỹ năng câu cá nữa còn sao mà đói được thế là mong lão ngư giải thích được lão ngư ông mới nói là thứ nhất người ăn xin này á ông ta đã làm cái nghề ăn xin ăn xin cũng là một nghề nha nghề ăn xin này nhiều năm rồi nó ngấm vào máu của ông rồi và đó là cái thói quen của ông rồi đó và trong đầu ông không có khái niệm tự đi kiếm miếng cơm manh áo cho mình mỗi ngày mới đến trong đầu ông chỉ có một cái khái niệm duy nhất là xin xin và xin thôi vì vậy trước tiên là các cậu cần phải định hình lại suy nghĩ cho ông ta đó, ok bạn nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo được ra video mới nhất nha tiếp nào thứ hai là các cậu có biết là không phải cứ thả mồi xuống là có cá đúng không mà đôi khi mình phải kiên nhẫn đợi cả tiếng đồng hồ rồi cả buổi có khi cả ngày mà đợi chán có khi lại không bắt được con nào cái ngày đã xui không bắt được con nào đúng không thứ hai là phải chỉ ông ta là phải học cái sự kiên trì đúng không đó còn cái thứ ba nữa cái thứ ba là một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa nó nó giải thích tại sao cả đời ông ta chỉ đi ăn xin đó chính là cái niềm tin của ông trước buổi hôm nay vào vài ngày trước lão đang nói chuyện với ông ta một lúc lão hỏi một câu là sức lực của ông vẫn dồi dào như vậy tại sao ông không học một cái nghề gì đấy đi kiếm sống hoặc là đi câu cùng tôi các con biết ông trả lời sao các con biết ông trả lời sao ông lão ông kể lại cho ba chàng thanh niên nghe bạn biết ông trả lời sao ông trả lời là ông giỏi câu tôi làm sao mà theo ông được tôi sinh ra đã mang cái phận ăn xin rồi cha mẹ tôi ngày trước cũng ăn xin số tôi là khổ sẵn rồi tôi không làm được cái nghề gì nên hồn đâu đó bạn nghĩ sao gọi là người ăn xin này cái ông ta thiếu không phải là công cụ không phải là kỹ năng cũng không phải là phương pháp mà ông thiếu cái thái độ sống đúng đắn không cả ba ba anh chàng bắt đầu đi hoặc bắt đầu không hiểu thái độ tôi đúng đắn là sao không hiểu liên quan gì đến việc bây giờ mình cứ biết làm thôi mình cứ làm thôi là mình có sống được thế chứ cần thái độ đúng đắn cả ba bắt đầu rất là hoang mang bắt đầu không hiểu lắm và nửa tin nửa ngờ biết lão tư ông có hiểu không ông nói gì mà mình nghe mình không hiểu lắm và nhưng họ hôm sau nữa họ phải đi kiểm tra họ phải kiểm tra xem lời lão tư nói có đúng không và rủ thêm ông đi câu luôn rủ thêm ông đi câu chiều về chiều về chiều về xem có gặp cái ông ăn xin không không ngờ không ngờ trên đường chiều về cả bốn người lại gặp ông ăn xin ngày hôm qua ông vẫn làm cái nghề ăn xin và ba chàng thanh niên là bó tay hết cách không biết làm sao cả và nài nỉ xin lão ngư gọi là chỉ cho người ăn xin cái thái độ sống đúng đắn đi thì gọi là có cái trí tuệ đi để ông đừng có làm ăn xin nữa lúc này lão ngư rất là ngần ngại ông bảo là thái độ sống phải đào luyện thường xuyên nhờ sự định hướng này rồi tác động của gia đình của nhà trường rồi xã hội và rất nhiều thứ chứ không thể ngày một ngày hai đùng một cái mà có được và cái thái độ sống của mỗi người là tự mỗi người phải rèn luyện chứ không thể nào gọi là nghe người khác nói một cái thái độ gì mà mình có cái thái độ sống đó thái độ sống là phải rèn luyện nếu mà bạn biết Phật đã từng nói không thể giúp những người không muốn được giúp đó và theo như UNESCO ba cái thành tố hợp thành năng lực của con người đó là kiến thức kỹ năng và thái độ hai cái yếu tố sau đó, kỹ năng và thái độ là thuộc về kỹ năng sống vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách bản lĩnh tính chuyên nghiệp cũng như cái sự thành công của một con người kiến thức chiếm có 4 phần trăm kỹ năng là chiếm 26 phần trăm còn thái độ là chiếm 70 phần trăm bạn để ý thấy cái sự chênh lệch giữa các vai trò khác nhau đâu giữa các ba cái thành tố đó cái kiến thức mình học mình cứ chăm đi học kiến thức mà kiến thức chỉ chiếm có 4 phần trăm còn cái kỹ năng mình rèn luyện mình mài giũa mình hành động nó chiếm tới 26 phần trăm và cuối cùng thái độ sống của mình mình có thể không có kiến thức mình có thể chưa có kỹ năng nhưng thái độ sống mình tốt mình phấn đấu mình học hỏi mình rèn luyện thì mình sẽ có hai khi đó là cái quan trọng nhất ok bạn thấy video ý nghĩa hãy comment thanh và giúp bạn chia sẻ video nha xin chào hẹn gặp lại